wanna cry sẽ quay ra lại quay vào nằm chân trong vành đất sáng mai từng từ cười của ai đó làm con tim nóng lên như muốn khóc hòa vắt tay lên trên cánh mơ mộng đừng đứng bên em trong nắng sớm một xa xa lại quay vào nằm chân trong vành đất sáng mai từng từ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt tay lên trên cánh mơ mộng được đứng bên em trong nắng sương hồng xa xăm trôi qua trên nhanh các ta ưu phiền miên man